thì thường ấy, thì chúng ta sẽ dùng tầm 2 à, đến 3 năm thì chúng ta theo đúng thì chúng ta mới là thay đổi một lần à, nhưng ví dụ trong quá trình chúng ta sử dụng mà chúng ta có rõ là à, các và cho anh em sử dụng thì à, bao gồm như là lượng giao pha này dầu làm mát hoặc là lượng ngâm hoặc là các phụ kiện khác như là những cái à, phòng bi này hoặc là dây xích của à, máy này hoặc là tất nói chung là sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các phụ kiện liên quan về máy nhôm mà cho anh em có thể là dễ dàng thay thế và tất cả những sản phẩm này chắc chắn là sẽ nhập khẩu hoàn toàn ở nguyên chiếc từ nhà máy về cho anh em à, riêng đối với cái dòng sản phẩm lưỡi cắt nhôm hôm nay em muốn giới thiệu đến cho mọi người thì dòng sản phẩm này à, nó là một cái dòng sản phẩm à, lợi cắt đây là lợi cắt à, mang thương hiệu à, đến từ Đức à, và dòng sản phẩm này giúp anh em có thể là sử dụng địa vỡ liên lạc trực tiếp cho em like à, qua số điện thoại 0787 291 188 hoặc số điện thoại phía bên trên màn hình để có thể là được uh, hướng dẫn vào kho cũng như là xem chi tiết về máy móc và đấy là hai tổng kho duy nhất của công ty Factor Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại thì dự án sắp tới công ty và hiện tại thì chỉ có hai tổng kho ở Hà Nội và ở Hồ Chí Minh là ở bến xe nghĩa lộ quận chín nên là khi chúng ta đi xe máy thì chúng ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để tránh đến nhầm kho anh em nha ở đây là sản phẩm em đã ừ, vừa tháo hộp ra thì bây giờ chúng ta sẽ tiến lại gần hơn để xem chi tiết về sản phẩm này à, và đây là sản phẩm lưỡi cắt nhôm nhập khẩu đen anh em ạ à. Ờ, và lưỡi cắt thì được ờ, bao bọc rất là kỹ ạ và trên ờ, sản phẩm thì có đầy đủ những cái thông số kỹ thuật À, và trên tổng sản phẩm này thì hiện tại là có 120 me à, cũng như là cái trục phi là trục phi 30 như em chia sẻ ban đầu và đường kính lưỡi cắt là đường kính lưỡi 500 ạ. Và đây là những cái thông số của sản phẩm ạ. À. Và đối với sản phẩm lưỡi này, anh em ờ, có thể là quan sát trực tiếp thì trên lưỡi nó sẽ có các vân ạ. À. Đây là những các vân cũng như là những cái ờ, thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đây. Đây ạ. Đây đường kính lưỡi 500 nè. Đây đường kính lưỡi 500 nè. Đây trục vi 30 120 m ạ. về thiết kế thì anh em có thể thấy là các me thì được đính rất là tinh xảo à, rất là chắc chắn để khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ yên tâm về cái vấn đề mặt cắt lưỡi cắt rất là sắc ạ à. và khi chúng ta sử dụng ờ, các ờ, lưỡi cắt nhôm ấy, thì chúng ta nên dùng thêm đó là sản phẩm dầu làm mát thì dầu làm mát thì nó sẽ làm đẹp cho thành phẩm cũng như đó là làm ờ, cho cái tuổi thọ của lưỡi cắt nó sẽ được đảm bảo và nó đỡ bị hao mòn trong quá trình chúng ta làm việc ạ à. Ờ, và dầu làm mát thì nó lại có nhiều dòng ạ ví dụ chúng ta có thể là sử dụng dầu chuyên dụng cho các ờ, sản phẩm ờ, lưỡi cắt hợp kim có dầu pha nước và dầu không pha nếu như anh em muốn biết thêm thông tin thì có thể là xem thêm trên kênh video máy cắt nhôm factor vn của em và đây là sản phẩm lưỡi thì Ngoài cái dòng sản phẩm lưỡi cắt này thì bên ờ, công ty Factor còn ờ, cung cấp các dòng sản phẩm như là lưỡi cắt Wagen loại 1, loại 2, lưỡi cắt Womero cũng loại 1, loại 2 luôn. Ờ, và nó có các dòng sản phẩm lưỡi cắt kích thước là 400 này, 450, 500 hoặc là cái dòng sản phẩm lưỡi cắt ừ, to hơn hoặc là nhỏ hơn đều có ạ. À và anh em ờ, có thể là muốn biết thêm ờ, hoặc là xem trực tiếp những cái ờ, phụ kiện máy nhôm thì đến tổng kho của em hoặc liên lạc trực tiếp cho em em sẽ gửi thêm video cũng như là hình ảnh về sản phẩm để anh em có thể là xem rõ hơn ạ thì hôm nay thì video em sẽ làm tới đây thôi và anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên lạc cho em Cảm ơn quý anh chị đã luôn bất chút thời gian ra xem video cũng như là theo dõi kênh video của em. Xin kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe ạ. À. Xin kính chào và hẹn gặp lại.